ngàn dân văn tiên thánh thượng ngàn đông quân tuần quan giáng đền giáng đền trên đây ảnh khái thế thôi nhưng nó vâng, vẫn đã vâng. lai đi rồi vâng. gió cuốn rung cây trên ngàn té gió cuốn rung cây dưới khe cá lội chim bay đi về ngàn quê gian đào khi ra xuống thác khi vào lên non cái đàn chim kêu ý a ý a chim kêu vườn hót véo hòn chớp dừng đòi đoạn ý mưa nguồn đòi khen thì đường roi nhà thì à do lúc lại thoát rèm mì à, à, à. à, à. nguyệt lạnh sao tàn Tiếc thôi bán nguyệt quan quan khắp tháng ra khề hãy thôi thánh thượng treo lên để ngàn thanh một cái clip cụ thể ra vâng. nhưng mà không dùng phách lại dùng chống ạ dùng chống này chống à, nhưng mà cái à. loại chống người ta gọi là loại chống gọi chống trống bản cái trống nó thấp như thế này nó, nó mảnh ờ và nó, nó to hơn cái nữa đấy gần ờ, gần như thế đây này vâng. cái hình nó như thế này dạ. nó thấp có thế này không vâng. đấy chứ người ta không dùng cái chống đế của trèo này vâng. đấy thì như thế là cái người hát và cái người đàn là người ta à, cái người gõ với người đàn là hai người cứ lựa nhau rồi cái gì cứ tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan thế là anh kia cứ thế này hai anh nghĩa là cứ lựa lựa đấy thôi vâng. ừ. thì đến khi mà ông cả mã thì ông đã quy định thành một cái nhịp à à thế trước đấy là người ta đánh hoàn toàn là tùy hứng thì đến cụ cả mã bắt đầu cụ quy thành nhịp quy thành nhịp vâng quy nhịp thì cũng như cái dạng cái dạ. hát vừa rồi vâng. thì ông ấy quy ra gọi là cái nhịp đôi vâng Đấy. thì như nhấn vào ví dụ như đếm là một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu đấy bốn nữa đấy vâng. đấy là cái nhịp đôi vâng, đôi. thì người ta